Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 17 tháng 8 năm 2021, tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Dậu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Dậu hôm nay là Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi, Quý Dậu. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý có năng suất làm việc rất cao, Tam hợp trợ lực, bạn không ngại ngần khi đối diện với khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng hăm hở và quyết tâm hơn. Những công việc bạn phụ trách nhận được sự đánh giá tích cực đến từ cấp trên, và bạn hoàn toàn có quyền đặt nhiều hy vọng hơn vào thời gian tới. Tuy nhiên, dù thành công đến đâu đi nữa, bạn cũng đừng nên quá mức kiêu ngạo, dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc. Trong chuyện tình cảm, Kim Sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ đến lớn trong nhà. Bạn tin rằng hai người có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, hợi, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu có thể bị kẻ khác lợi dụng hoặc chiếm mất công lao dưới tác động xấu của thương quan. Khi đối diện với tình trạng này, bạn cần phải giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác, không nên để sự nóng nảy chi phối hành động. Người làm ăn kinh doanh chứa nên vội vàng đầu tư trong ngày hôm nay mà hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn, bởi chưa chắc khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư đã đem lại được lợi nhuận như ý muốn. Thổ sinh kim, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin sống đúng với bản chất và mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Biết đâu bạn có thể gặp được người phù hợp vào chính hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, sửu, tỵ. 3. Tử vi tuổi dần Dần thân tương xung, người tuổi dần sẽ phải làm việc vô cùng vất vả trong ngày hôm nay, tiếc rằng không có ai chủ động giúp đỡ bạn. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và tự nhắc nhở bản thân rằng thử thách hôm nay là điều bạn bắt buộc phải vượt qua nếu muốn phát triển. Để tăng hiệu quả làm việc, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên sao nhãng nghĩ đến những chuyện khác, khiến mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý tiếp thu. Thiên ấn cho thấy bạn vốn là một người tài giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đang phụ trách. Vì vậy, dù hiện tại có vấp phải khó khăn đi chăng nữa nhưng sớm muộn gì, người ta cũng sẽ nhận ra tài năng của bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão được chính ấn nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn trong chuyện thi cử. Nếu nghiêm túc ôn tập, bạn có thể chinh phục được những đỉnh cao mà trước nay mình không dám mơ tới. Với người làm công ăn lương, về cơ bản, bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi bạn dễ hài lòng với thực tại, có những suy nghĩ trì trệ, không muốn cố gắng. Nếu cứ dậm chân tại chỗ may tức là bạn đang lãng phí tài năng của mình đấy. Kim khắc mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp, có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn. Nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp giúp sức mà công việc của người tuổi thìn tiến triển tương đối thuận lợi. Chỉ cần luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao, bạn chắc chắn sẽ gặt hái được những thành quả khả quan, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Dường như bạn đang quá lạnh lùng, không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai. Hãy cởi mở với mọi người hơn, bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp bạn nhận ra thiếu sót của bản thân và tìm cách khắc phục. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ, vì thế, bản mệnh nên sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp để gặp nhiều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Nhờ nhị hợp phù trợ, người tuổi tỵ rất thông minh, nhanh trí trong ngày hôm nay. Bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề. Đồng thời, bạn cũng là người khiêm tốn, chịu khó thu ý kiến đóng góp, trong cuộc sống, có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác, tuy nhiên không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì hãy cứ vô tư, đừng so đo thiệt hơn. hòa khắc kim, mối quan hệ gia đình của bạn mệnh không mây êm ấm. Vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau. Có lẽ đã lâu rồi hai người chưa bình tĩnh ngồi lại và trò chuyện với nhau đấy. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Ngọ, Mùi. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được. Hỏa khắc kim, người tuổi Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Tiền bạc quan trọng thật đấy nhưng không thể nào bằng tình thân được. Kiếp tài cho thấy bản mệnh nên chú ý trong cách nói năng, cư xử với đồng nghiệp. Dù bất mãn với ai, bạn cũng không nên cố tình khiến đối phương tổn thương bằng cách dùng những lời quá mạnh bạo. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Thương quan tác động, cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế có thể đẩy người tuổi mùi vướng phải nhiều rắc rối, vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc cố ý đắc tội với lãnh đạo hoặc gây ảnh hưởng đến hòa khí với đồng nghiệp. Ngày hôm nay, tốt nhất bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác. Có thể người khác sẽ nhận ra những điều chưa hợp lý trong suy nghĩ của bạn, bởi nhiều khi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn bạn nghĩ nhiều. Thủ sinh kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Thiên tài nâng đỡ, người tuổi thân làm ăn khá nhờ các công việc tay trái. Bạn luôn là một người năng động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, vậy nên bên cạnh nguồn thu chính thì nguồn thu phụ của bạn cũng khá ổn định. Ngoài ra, một số người cũng có thể nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào may mắn của mình. Tuy nhiên, bạn cũng biết rằng tay làm hàm nhai mới có thể giúp bạn có một cuộc sống ổn định. Kim khí vượng, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương cốt. Người lớn tuổi chú ý vận động vừa phải, trong khi đó thì người trẻ tuổi làm văn phòng chớ nên ngồi một chỗ quá lâu. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Hôm nay công việc của người tuổi dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của tam hội. Bản mệnh rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn cũng sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người xung quanh. May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Bạn có thể tiếp thu được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được tài thần. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Tuất. 11. Tử vi tuổi Tuất. Thực thần ghé thăm, những người tuổi Tuất làm công việc tự do có cơ hội làm ăn tốt trong ngày hôm nay. Có thể mọi người đều nhận ra rằng bạn là người đáng tin cậy, và khách hàng sẽ đến với bạn đông đảo và thường xuyên hơn. Với người làm công ăn lương thì thời điểm này, có thể bạn chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào. Nhưng hãy cứ yên tâm đi, bởi chỉ cần bạn làm hết sức mình thì cấp trên chắc chắn sẽ công nhận và trọng dụng. Thổ sinh kim, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Chắc hẳn bạn cũng mong muốn tìm được người cùng chia sẻ nỗi niềm từ rất lâu rồi đúng không? Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Tương hại giáng họa khiến người tuổi hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp, rắc rối. Tiểu nhân có thể xuất hiện ném đá giấu tay, khiến bạn vướng phải nhiều thị phi, tuy nhiên bạn càng nóng nảy, mất bình tĩnh thì lại càng dễ rơi vào bẫy của họ. Trong công việc, tâm tính dễ bị kích động khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Trước khi bắt tay vào một việc gì,